của cái bộ đồ chơi máy phân âm mặt hồ tài xỉu này rồi vậy nên là các bác sẽ khi mà xem video các bác sẽ không tin rằng cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này là nó là đồ có thật thế nhưng mà em dám khẳng định với các bác rằng cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này hoàn toàn là có thật và nó sẽ báo mặt hột chuẩn xác cho các bác 7 đến 80%. Đặc biệt ở cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này nó sẽ không báo được tài báo được xỉu mà nó chỉ phân âm mặt hột tài xỉu cho các bác thôi và ở bất kỳ cái máy phân âm tài xỉu nào nó cũng không báo tài báo xỉu vậy nên là trước khi mà mua hàng các nên tham khảo thật kỹ cái sản phẩm mà mình muốn mua để có thể mang mua về cho mình một cái sản phẩm tốt để mình chơi đạt hiệu quả và các bác cũng nghĩ một điều đơn giản này khi các bác chơi nắp chén đĩa hột của người ta không động chạm gì vào hết mình không mang đồ gì vào chơi mà mình lại có thể đánh thắng được mà đồ đấy lại là đồ rẻ tiền thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có tiền nào thì của đó đúng không ạ và tại sao khi mà mình đánh à, cái máy này nó chỉ phân âm mặt hột tài xỉu thôi mà mình mang vào sòng sới chơi mình vẫn có thể đánh tài đánh xỉu được bởi vì khi mà nó phân âm mặt hột nó lên mặt to ví dụ như mặt 5 6 thì dựa vào cái kinh nghiệm chơi tài xỉu của các bác nữa các bác căn mặt hột thì các bác đánh lên mặt to thì mình đánh tài và tất nhiên là về mặt nhỏ thì mình đánh xỉu tỷ lệ phản ở đây thì chắc chắn là sẽ có rồi kể cả các bác chơi tài ờ, xỉu bịp bằng máy đi chăng nữa nó cũng vẫn có tỷ lệ phản ví dụ như 10 chén nó cũng chỉ phản 1 đến 2 chén là cùng thôi chứ không đến mức độ là phản nhiều và như cái máy này em nói nó sẽ chuẩn xác cho các bác 70 đến 80 phần trăm và bác nào mà muốn trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em cơ sở em ở bến xe miền Tây và em tên là Sơn Tài Xỉu còn nếu không các bác cứ kết bạn Zalo liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình bên em sẽ tư vấn cho các bác ở đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi máy phân âm mặt hột tài xỉu này để cho các bác hiểu hơn về nó đây nắp chén đĩa hột hoàn toàn là nắp chén đĩa hột chợ các bác nhá còn đây đây là cái máy phân âm mặt hột tài xỉu này các bác này rất nhỏ gọn các đúc đâu cũng được để đâu cũng được này đó còn đây đây là cái nhịp rung của nó một dài thì nó sẽ cho các bác biết được bên trong này có mặt hai hoặc mặt ba và một ngắn một dài thì sẽ có 5 hoặc 6 hai ngắn thì sẽ có một hoặc 4 thì tất nhiên là khi nào một ngắn một dài thì mình đánh 5 6 thì mình sẽ đánh tài thôi hai ngắn hoặc là một dài cái một dài này thì nó cũng ở giữa quá vậy nên là mình bỏ cái này nếu mà các bác nào mà chơi được bầu cua ấy, đánh mặt hột ấy, thì các có thể chơi được đầy đủ luôn cả 6 mặt này còn nếu không thì mình sẽ nghe cái nhịp một ngắn một dài là mình đánh tải hai ngắn thì mình sẽ đánh xỉu các bác nhá đây sau đây em sẽ test thử một vài tiếng cho các bác để các bác xem em bật máy này bây giờ em test thử này tại vì máy nó rung rất là nhẹ nên để đây mình các bác cũng không thể cảm nhận được mình bỏ qua nhịp rung nãy vì nó rung nhẹ quá nên là em cũng chưa chưa xem được xem là cái nhịp rung của nó là như nào một dài một dài ở trong này chắc chắn là có hai hoặc ba này các bác này đó có ba đúng không ạ một dài tiếp hai hoặc ba tiếp có hai này các bác này hai ngắn hai ngắn ở đây chắc chắn là sẽ có một hoặc bốn ở ờ, trái này mình đánh gì các bác đánh xỉu đúng không ạ có một về xỉu đúng chưa ạ một ngắn một dài có 5 hoặc 6 5 hoặc 6 ở đây thì mình đánh gì các bác đánh tài đó 2 năm hoặc nhất tài đúng không ạ vừa nãy mình đã lắc 5 chén rồi đúng không em lắc thử cho các bác 10 chén xem nó chuẩn được bao nhiêu chén nha một dài tiếp có hai hoặc ba chế này sai này đúng không ạ 51 một ngắn một dài trong này 56 56 mình đánh gì quá? đánh tài đúng không ạ bão 6 luôn đúng không ạ 61 một ngắn một dài 56 tiếp hai chén sai 62 một ngắn một dài 5 6 tiếp tài này đó 7 2 một dài có hai hoặc ba đó có hai tám hai mười chén chúng 8 chén và bị phản có hai chén thôi đúng không ạ bởi vì thời lượng video thì cũng có hạn thôi vậy nên em sẽ không có thời gian test nhiều cho các bác các bác mà muốn mua hàng các bác cứ trực tiếp liên hệ với em hoặc là lên cơ sở em